Ok hello, chào mừng tất cả anh em quay trở lại với kênh Tiếng bóng đá cũng như là kênh uh, Tiếng soi kèo nhé. Thì anh em nhớ để lại hai cái lượt đăng ký theo dõi hai kênh này giúp cho Tiếng nha, để cho Tiếng có thêm nhiều động lực để ra thêm nhiều video uh, sắp tới cũng như uh, lên các mã kèo cho anh em tham khảo về uh, các trận đấu nha. Uh, ok thì ở video này Tiến sẽ tiếp tục nhận định và phân tích thêm cho anh em cái trận đấu thuộc bảng A vòng loại Euro. Đó chính là trận đấu giữa cái thằng là Scotland với uh, Tây Ban Nha nha anh em. Thì trận đấu này được diễn ra vào lúc 1 giờ 45 rạng sáng ngày 29 tháng 3 này đấy thì tiến nhận định và phân tích cho anh em trận đấu này rất là sớm sớm trước hai ba ngày luôn vì à, à, tiến phải lên sớm video để có được cái đề xuất từ youtube thì anh em mới có thể tìm kiếm và tham khảo các cái mã kèo này đấy thì à, trước khi trước khi mà đến với cái phân tích cũng như nhận định về trận đấu này thì anh em hãy cùng tiến đảo qua về cái tỷ lệ kèo mà nhà cái nó đưa ra trước nha đây thì hiện tại anh em có thấy là à, vào rạng sáng ngày 19 cũng như tối ngày 28 có rất nhiều các kèo của các trận đấu được diễn ra này đó do tiếng không có được thời gian để lên hết các mã kèo này cho anh em nếu mà những anh em nào mà mà à, muốn tìm một cái trang chơi uy tín đó muốn chủ động chơi trên trang không muốn chơi báo ngoài quả thầu quả cò hoặc là muốn lấy được hết các mã kèo này à, một mặt các mã kèo mà chuẩn nhất từ tiếng ấy, thì anh em cứ liên hệ cho tiếng qua cái zalo hoặc cái telegram tiếng có để phía dưới góc màn hình trong cái video này đó thì anh em cứ tìm đến tiếng đi à, tiếng sẽ đưa tất cả anh em vào nhóm nếu như mà anh em đã đủ điều kiện mà tiếng đưa ra có một số vốn một hai củ trở lên và à, có một cái tài khoản tài khoản ngân hàng để đăng ký chơi trên trang chơi cùng với tiến đó thì tiến sẽ đưa tất cả anh em vào nhóm để nhận những mã kèo mà chuẩn nhất đó thì ngoài ra ngoài ra anh em nhìn này à, vòng loại world cup à, elgo tối ngày 28 và rạng sáng ngày 29 ngoài ra những trận đấu này còn có những trận giao hữu rất là hấp dẫn nè đó như Hàn Quốc Uruguay này hay Indo nè rồi trận của Malai rồi à, Ả Gặp với Thái Lan nè anh em rồi Đức với Bỉ nè đó rất là nhiều trận đấu hay à, gốc Peru nữa đó anh em mà lấy muốn lấy được hết hết những cái mã kèo này à, tiến sẽ sâu thật kỹ và đẩy lên trên nhóm cho anh em theo đó thì anh em cứ liên hệ với tiến đi nha tiến uh, sẽ đưa anh em vào nhóm để anh em nhận những mã kèo mà chuẩn nhất ok thì quay lại với cái trận đấu giữa uh, uh, với Tây Ban Nha đây thì uh, hiện tại nhà cái đánh giá đội khách với cái tỷ lệ thắng uh, khá là cao khi mà đưa ra mức chấp lần lượt là nửa một này đó thì ngoài ra còn có nhiều mã kèo chấp khác nữa nhưng hiện tại thì à, tiến lên video cho anh em khá là sớm nên chưa có được nhiều mã kèo từ cái nhà cái anh em đó nhưng mà chắc chắn trước giờ bóng lăn tầm 6 à, đến 7 tiếng thì sẽ có rất nhiều mã kèo khác cũng như là mã kèo chấp cao hơn hay là chấp nửa trái chắc cũng có luôn nè rồi à, kèo thẻ kèo gốc kèo gung nói chung là rất là nhiều mã kèo cho anh em chơi đó hiện tại thì lên sớm nên tham khảo đỡ những mã kèo này nhé anh em và tiến cũng sẽ phân tích rất là kỹ càng để cho anh em à, thấy trùng máu thì anh em vào còn không thì anh em coi như là để à, lấy thêm cái tích thêm cái kinh nghiệm thôi đó ok thì với mã kèo hiện tại thì à, Tây Ban Nha chấp đội cả chủ nhà Scotland với mức kèo là nửa một này mức tài xỉu trận đấu này là 2.25 và ở hiệp 1 thì Tây Ban Nha chấp đội chủ nhà với mức chấp là 0.25 cùng với mức tài xỉu một hòa ở hiệp 1 đấy rất là nhiều mã kèo cho anh em chơi thì à, trước khi mà đưa ra cái sự lựa chọn của tiến về các cái mã kèo này thì anh em hãy cùng tiến đảo qua về cái à, đội hình cũng như là à, cái lịch sử đối đầu cái phong độ của hai đội này nhá đấy thì hiện tại hiện tại trước tiên anh em nhìn vào cái bảng xếp hạng tại bảng nga Elgo thì anh em có thể thấy là à, Tây Ban Nha cùng với cái thằng à, Na Uy à, và Scotland chính là ba cái đội mà cho ứng cử viên của cái ngôi đầu bảng cũng như nhì bảng ở cái bảng đấu này đấy Tây Ban Nha thì chắc chắn cái tỷ lệ mà mà đầu bảng ở bảng đấu này rất là cao nha anh em đó vì Tây Ban Nha thì hiện tại rất là mạnh đó còn ở vị trí thứ hai chắc chắn là cái sự cạnh tranh của thằng Scotland ờ, với ờ, thằng ờ, Na Uy đấy thì như anh em đã biết thì ở cái trận ra quân Tiến sẽ cho anh em xem thêm về cái phong độ nè ở trận ra quân thì cái thằng Scotland đã có một chiến thắng 3-0 à, trước Cộng hòa Ship nha anh em đấy thì trận ra quân Scotland đã có 3-0 trước Cộng hòa Ship này thì ở trận đấu này Tiến sẽ cho anh em xem thêm là à, Cộng hòa Ship đã phải nhận một chiếc thẻ đỏ ở cuối trận thì cái điều này cũng không ảnh hưởng nhiều đến uh, uh, cái diễn biến trận đấu nha anh em vì Scotland ở trận đấu này thi đấu rất là hay cũng như là kiểm soát hoàn toàn thế trận luôn đấy thì nhà cái cũng đã đưa ra mức kèo chấp ở trận đấu này Scotland chấp hai cả trận này đó và Spurs đã thất bại với tỷ số 3-0 thì riêng trận này Tiến cũng đã cho anh em mở kèo là Scotland à, ờ, hình như Tiến cho anh em mở kèo chấp là 1.75 thôi đó nhưng với kết quả này thì anh em cũng đã hấp full được mã kèo này đấy anh em có thể vào kênh youtube của Tiến anh em ờ, bấm lại lui mấy cái video sau là sẽ thấy Tiến lên cái video ờ, nhận định cũng như đưa mã kèo trận này cho anh em xem đó thì ở trận đấu này Tiến sẽ cho anh em thấy thêm là à, có đã xuất hiện tổng cộng đến à, 4 chiến thẻ vàng bốn năm chiếc thẻ vàng năm chiếc thẻ vàng và một chiếc thẻ đỏ đấy thì ở trận đấu này cũng đã về mức tài thẻ nha anh em và thằng Scotland trên ờ, sân nhà đã kiểm soát bóng đến 62% so với đội khách chỉ có 38% thôi và ở trận đấu này cũng đã về chỉ là 8 góc dành cho Scotland đó thì Scotland cũng đã thắng kèo góc này nhưng mà về tổng ờ, tài xỉu góc thì đã về xỉu nha anh em đấy và quay lại với cặp đấu này thì ờ, Tiến sẽ cho anh em xem thêm về phong độ trước đó của thằng Scotland đấy thì trước khi mà bước vào cái trận đấu với thằng uh, cộng hòa ship thì Scotland cũng có phong độ uh, rất là tốt khi mà có được 4 chiến thắng nè hai trận hòa và ba thất bại ở chín vòng đấu trước đó đấy thì Scotland này cái đội hình của thằng Scotland thì đang đang có một cái đội hình phải nói là trẻ trung và các cầu thủ của Scotland đang thi đấu chủ yếu là tại uh, nước Anh nha anh em đó về hàng tiền đạo thì có được uh, uh, Fargate của Newcastle nè đó Newcastle mùa giải này như là một hiện tượng anh em cũng biết là Newcastle thi đấu hay cỡ nào rồi đấy rồi còn có Adam này hay là Bon của Top City hay là Day của WBG này các cầu thủ đều đa số đều đến từ nước Anh nha anh em ở hàng tiền vệ thì uh, Scotland cũng rất là mạnh luôn như Terni của Arsenal này hay là Robertson của Liverpool cùng với Ramsey cũng của Liverpool này đó và ở hàng hậu vệ hay thủ môn hay nói chung là về mọi mặt đó thì cái thằng Scotland này đều đang có một đội hình phải nói là rất là trẻ trung cũng như là đang thi đấu rất tốt tại ngoại Anh đấy đặc biệt là trường hợp của tiền vệ uh, à, Matamine thì cái tiền vệ Matamine này chắc chắn là sẽ một cái nguồn sống cũng như là cái cái uh, uh, cầu thủ mà mang chủ chốt để đưa cái đội tuyển Scotland đi xa hơn ở những cái vòng đấu sắp tới tại Euro đúng không anh em đấy Ờ, và Tiến sẽ cho anh em xem thêm về cái thành tích mà trên thi đấu trên sân nhà của thằng Scotland nha anh em đây thì trên sân nhà, Scotland đã thi đấu rất là tốt sau cái trận thua 1-3 trước cái thằng Ukraine tại World Cup thì à, Scotland đã có một cái à, chuỗi trận 4 trận thắng liên tiếp trên à, tại UE Nation Cup cũng như là tại cái vòng Elgo mới đây. Đấy thì Scotland đã trải qua 3 trận thắng liên tiếp tại UE và Nation Cup với chiến thắng 2-0 trước Armenia này, rồi 3-0 trước Ukraine và 2-1 trước Ireland. Đấy và mới đây nhất là trận thắng 3-0 trước Cộng hòa Ship trên sân nhà. Còn về đội khách Tây Ban Nha thì Tây Ban Nha đang có một cái chuỗi trận à, cũng khá là tốt nha anh em khi mà có được à, tổng cộng là 6 chiến thắng, à, một trận hòa và ba thất bại ở 10 trận đấu gần nhất trên mọi đấu trường. Nhưng mà đáng tiếc, đáng tiếc trước khi mà thằng Tây Ban Nha bước vào cái giải đấu này, sau khi mà trải qua cái trận thắng 3-0 trước cái thằng Na Uy thì trước đó, trước đó thì à, thằng Tây Ban Nha đã có một cái chuỗi trận thi đấu tại World Cup không không đến nổi tốt nha anh em khi mà nó trải qua trận thắng hủy diệt đầu tiên trước cái thằng Costa Rica với số 7-0 này sau đó lại hòa với Đức một điều đó và lại nhận thất bại 1-2 trước uh, Nhật Bản thì uh, Tây Ban Nha ở cái bảng đấu World Cup vừa rồi đã đứng nhì bảng và bước vào vòng tiếp theo và phải đối đầu với Maroc thì sau cái trận đối đầu với Maroc thì uh, Tây Ban Nha đã bị Maroc cầm hòa ngay trên sân nhà đó và bị chính Maroc loại trên cái chấm penalty và một điều đáng tiếc cho mà đáng trách cho cái thằng Tây Ban Nha này nữa là trong cái loạt sút bên là gần như là Tây Ban Nha không sút uh, chúng công thành không có hạ được cục thủ môn ở một cái pha bóng nào hết đó và đành chấp nhận là ngậm ngùi gờ cái giải đấu với tỷ số ờ, penalty là 3-0 dành cho mặt hàng má gốc đó thì ờ, Tây Ban Nha Tây Ban Nha đã bước vào cái giải đấu này với một bộ mặt mới hoàn toàn đó một đội hình trẻ máu thay máu hoàn toàn nguyên đội hình luôn và đã có một cái chiến thắng uh, mở màn trong cái trận đầu tiên 3-0 trước Na Uy thì ở trận đấu này Tiến sẽ cho anh em xem thêm về một ít thông số này trận đấu này thì nhà cái đã đưa ra tỷ lệ chấp cho Tây Ban Nha trước Na Uy là 3, là 1.25 đó thì ờ, ở trận đấu này thằng Tây Ban Nha đã kiểm soát bóng lên đến 64% ờ, so với 316 của Na Uy. Đó và tung ra được đến 13 pha dứt điểm so với 6 của Na Uy, áp đảo hoàn toàn. Và trận đấu này cũng đã về tới 10 góc, cũng đã về mã tài góc nha anh Đấy. Thì anh em xem thêm cái đội hình ra sân của thằng Tây Ban Nha này. Đó. Thì uh, Tây Ban Nha ra sân với thằng uh, hàng bộ ba tiền đạo là Onmo này, mo cùng với Gavi, hai cái uh, cặp tiền đạo cánh rất là trẻ này đó cũng như là Mikel Merino hay là Igon Bat đấy bên cạnh đó thì sẽ dặn lại những cái cầu thủ chủ chốt tiền đạo như là Mugata hoặc là uh, tiền vệ Gotti đó để dẫn dắt cái lối chơi cũng như là là dẫn dắt những cái cầu thủ trẻ này đi xa hơn tại đội tuyển Tây Ban Nha đúng không anh em đấy thì nói chung tuy là đội hình trẻ nhưng trong đó vẫn có những cái cầu thủ ờ, dày dặn kinh nghiệm như là Mugata đó hay là Nacho Fernandez hay là Carvajal này đó những cầu thủ này sẽ uh, giúp cho Tây Ban Nha uh, vững chắc hơn về cái lối chơi cũng như là là tạo thêm cái tinh thần cho các cầu thủ trẻ uh, có những cái phong độ tốt nhất nè cũng như với cái lối chơi mà mà thăng hoa nhất trong cái lối TTKK của huấn luyện viên uh, huấn luyện viên của đội tuyển Tây Ban Nha đã đề ra đấy thì với những cái thống kê vừa rồi cũng như cái thành tích mà tiến vừa cho anh em xem thì sau khi mà trước khi trước khi mà đưa ra tỷ lệ kèo mà tiến chọn thì anh em hãy xem thêm qua cái thành tích sân khách của thằng Tây Ban Nha nhé thì sau khi trải qua ba cái chuỗi chặn rất là tốt vỏ ba trận thắng liên tiếp trước uh, Thụy Sĩ, uh, Bồ Đào Nha và Jordan thì uh, cái thằng Tây Ban Nha này đã phải nhận hai thất bại liên tiếp trên sân khách đó trước uh, Nhật Bản với Maroc này thì ở trận đấu này uh, với những thành tích này uh, nhà cái đã đưa ra cái tỷ lệ kèo là Tây Ban Nha chỉ chấp nửa một mà thôi nó chỉ chấp nửa một trước Scotland rồi thôi và với cái thành tích sân nhà rất là tốt của Scotland cũng như là cái hàng phòng ngự và hàng tiền đạo thi đấu rất là đồng đều của con Scotland này thì uh, tiến lại ưu tiên với mã kèo này tiến lại ưu tiên ưu tiên cho cái thằng à, Scotland nhiều hơn đó và tiến sẽ chọn cho anh em cái mã kèo đây tiến sẽ chọn mã kèo đó chính là Scotland được chấp nửa một cả chặn nhá đấy thì đây chỉ là những cái à, lựa chọn riêng của tiến cũng như là những cái ý kiến riêng để cho tiến cho anh em tham khảo mà thôi anh em thấy trùng máu hợp ý thì anh em vào còn không thì có thể đánh ngược lại đấy còn nếu như mà anh em muốn lấy được những cái mã kèo chuẩn hơn thì à, trước cho bóng lăn đi tiến sẽ đẩy những mã kèo chuẩn hơn lên nhóm cho anh em theo đặc biệt là những mã kèo gung kèo thẻ và kèo gốc đấy ở trận đấu này thì anh em chơi kèo thẻ hay là kèo kèo gốc này là sẽ rất là dễ ăn luôn đó thì à, nếu như mà thật sự anh em muốn đồng hành với Tiến đang sao bờ tại cái mùa World Cup vừa rồi đó đang thu tha đặc biệt là anh em sao bờ và thu tha mùa World Cup nhé thì Tiến sẽ ưu tiên cho anh em đó để gỡ gạt cho anh em tại cái mùa giải Euro cũng như các trận đấu sắp tới rất là hấp dẫn đó thì anh em chỉ cần à, có một số vốn một hai củ trở lên và có một cái tài khoản ngân hàng để đăng ký để có thể ờ, đăng ký chơi trên trang chơi cùng trang với tiếng đó để chủ động nắm vững các mã kèo cũng như là có thể ra vào nhiều mã kèo mà anh em thích đó nếu mà mã kèo nó khó quá thì anh em cũng có thể đợi bóng lăn tầm 50 phút 15 phút gì đó xem thấy trận trận đấu như thế nào rồi anh em ờ, chủ động vô trực tiếp luôn mình cầm trang mà mình muốn vô lúc nào cũng được đúng không anh em không cần phải báo ngoài trước bao tiếng làm gì hết anh em chơi như vậy là rất là thiệt đó thì anh em đáp ứng đủ hai yêu cầu mà tiếng đưa ra đi à, muốn vào nhóm cùng đồng hành cùng gỡ gạt với tiến cùng đi xa hơn thì cứ liên hệ cho tiến qua số zalo 0963 731 346 hoặc là cái telegram kèo bóng cao tiến đó tiến sẽ đưa tất cả anh em vào nhóm và à, tiến sẽ cố gắng đưa những mã kèo chuẩn hơn để cho anh em cùng vào bờ ok thì tiến cũng sẽ kết thúc video này tại đây nhé anh em ờ, nhớ đây chỉ là những mã kèo tham khảo thôi nhớ nhá thích thì vào còn không thì coi như tham khảo và có thể đánh ngược lại ok thì anh em yêu quý tiến thì hãy thể hiện bằng cái cách là ấn nút đăng ký theo dõi cái kênh tiếng bóng đá cũng như là Ờ, đăng ký theo dõi kênh tiếng số kèo này nhé anh em à, ờ, và tiếng cũng xin chúc cho anh em có luôn ờ, luôn luôn có thật nhiều sức khỏe và luôn thắng ở các mỗi kèo mà anh em đã đầu tư